cuộc hành quân không tưởng của 100.000 nghĩa sĩ Tây Sơn. 100.000 quân Tây Sơn di chuyển liên tục và đánh tan quân Thanh vào mùng 5 Tết kỷ Dậu 1789. Đó là cuộc hành quân có 102 trong lịch sử quân sự nước nhà. Theo kế hoạch lịch sẵn, sáng mùng 5 Tết kỷ Dậu 1789, hơn 100 con chiến của quân Tây Sơn xông thẳng vào đồn Ngọc Hồi, Lần đầu tiên, Quang Trung Nguyễn huyện Cục Đại Bắc lên lưng voi, biến thành những cỗ xe tăng sống, Ngoài đại bác lục tự binh của Tây Sơn còn được trang bị thêm hỏa hủ, súng tay, giáo mát, cung nỏ. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa năm 1789 ghi dấu ấn đậm nét của anh hùng áo vải quang trung Nguyễn Huệ với cuộc hành quân độc đáo do ông chỉ huy mà đến nay nhiều sử gia vẫn chưa thể giải thích thuyết phục. Cuộc hành quân có một không hai trong lịch sử, có ý kiến cho rằng thực tế, vua Quang Trung đã giấu quân tinh nhuệ ở Ninh Bình, sau đó thực hiện cuộc hành quân nghi binh từ Phú Xuân ra Bắc, theo một đạo thuyết khác quân Tây Sơn di chuyển bằng thuyền chứ không phải đường bộ. Sách lên triều giả sử và nhiều nhà sử học khác nhận định sở dĩ quân Tây Sơn hành quân nhanh chóng vì Nguyễn Huệ đã bố trí ba người một tốt, hai người cám, một người nghỉ rồi cứ thế thay phiên nhau đi suốt đêm. Theo đó, quân Tây Sơn đang cắm bằng tre, nửa. Khi đến những khúc sông, họ lấy gắn ra làm thuyền thúng, đây cũng chính là giả thuyết được nhiều nhà sử học dùng để giải thích về cuộc hành quân thần tốc của vua Quan Trung Tuy nhiên, đến nay tất cả giả thiết kể trên đều chưa thể thuyết phục hoàn toàn, kể cả giả thiết dùng vọng khiêng. Bởi, kể từ khi Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đến ngày 22 tháng 12 năm 1788, âm lịch là 25 phần 11, đến khi tiêu diệt toàn bộ quân Thanh, những quân Tây Sơn hành quân và đánh giặc chỉ trong 40 ngày, theo tính toán của một số nhà nghiên cứu của việc sử học, khoảng thời gian đó, trung bình mỗi ngày, 100.000 quân Tây Sơn cùng 300 lớp voi phải đi được khoảng 48 km họ phải di chuyển liên tục không có ngày nghỉ. Thời điểm đó, về ra Thăng Long chỉ có hai tuyến đường chính gồm Lai Kinh, gần trùng với quốc lộ 1A hiện nay, và thượng đảo, men theo đồi núi Trung Du phía Tây. Tuyến Lai Kinh ngắn hơn, nhưng là đường đất và nhiều sông hồ, đầm lầy, hàng chục nghìn quân, coi có đi với tốc độ 40 đến 45 km một ngày. Các nhà sử học nhận định đại quân, coi và phương tiện chiến tranh không thể vận hành theo tuyến Lai Kinh, nhiều sử gia đồng ý với quan điểm nghĩa quân Tây Sơn hành quân theo đường cực đảo. Tuyến đường này dài hơn một chút so với Lai Kinh, nhưng địa hình đồi núi Trung Du chỉ qua sông đầu nguồn và những con suối cạn. Tuyến này cũng chỉ có vài ba con sông lớn như sông Lam, sông Mã. Với tuyến ngược đảo, vấn đề qua sông suối dễ dàng, coi đã có thức ăn như chuối rừng và bò. Điều quan trọng là quân địch không thể phát hiện sự đồng minh của vua quan Trung ra bọc. Đã biết như vậy, nhưng làm sao thực hiện được cuộc hành quân không tưởng như thế, khi mọi chỉ số đưa ra đều vượt qua giới hạn sinh học của con người vào thời điểm đó. Đó rõ ràng là bí mật sẽ còn rất lâu nữa mới có lời giải. Tuy nhiên, Phó Giáo sư T.S. Hà Mạch Khoa viện Sử học nhận xét đây là cuộc hành quân thần tốc nhất, một trong những kỳ tích về hành quân và tổ chức đánh giặc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng vĩ đại đó không tách rời sự lãnh đạo và tổ chức tài ba của vua Quang Trung. Để đối con voi để đốc lửa thế thanh cho đội kỵ binh hùng mạnh nhất ra lên chiến. Vừa nhìn thấy đội tượng binh, ngựa chiến quân thanh lý lên những tiếng kinh hoàng rồi quay đầu bỏ chạy, dẫm đạp lên chính quân lính của Tôn Sĩ Nghị. Đội quân mã đất trận, quân thanh tiếp tục chui vào đồn trú, dốc toàn lực đá đại bắc vào quân Tây Sơn. Đợt tấn công thứ nhất kết thúc với lợi thế thuộc về đội quân xâm lược phương Bắc. Tuy nhiên, liền sau đó, Nguyễn Huệ tổ chức đợt tấn công thứ hai. Lần này, voi chiến chỉ đóng vai trò mở đường, tranh vệ quan trung đại vào quân Thanh. Theo sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí cứ mỗi top 30 người, 10 người dắt đoàn đao bên hông, cùng nhau khiêng một tấm bảng lớn, phía trước có tầm dâm trộn bùn để chặt tên của địch, 20 người lúc sau tấm ván tre cùng nhất tề tiến lên. Theo các tài liệu lịch sử, số quân cảm tử này khoảng 600 người, chia thành 20 top. Ở bên kia chiến tuyến, quân Thanh liên tục bắn Đại Bác, quân Hòa Mù, Khung cảnh lúc bấy giờ theo mô tả của Hoàng Lê Nhất Thống Chí là khói lửa mù trời, gần nhau trong gấp gan mà chẳng thấy gì cả. Tiến ngay sau đột coi chiến và quân cảm tử, đại binh Tây Sơn tiến vào những thác lũ. Những tấm bia lớn bằng dơm được dùng để đỡ đạn, kẻ trước người sau liều chết xông lên. Đại binh đánh thẳng vào dinh trại của kẻ địch, số quân Thanh sống sót trong trận ngọc hồi cố chạy về tham Long, nhưng đến Thường Tín, Hà Nội, chúng bị quân Tây Sơn lao ra đánh, tổn thất rất nặng, dù nhà mình trong thủ quân Tây Sơn, sau này, sử gia của họ vẫn phải thừa nhận, đội ngọc hồi tan tành, quân địch chết chồng chất lên nhau. Cả đề độc hứa Thế Hanh cùng tổng binh được duy thăng của địch tử vong tại trận, sau thường kính đến Thanh Trì, quân giặc tiếp tục bị đội quân của Đô Độc vào đánh cho tan tàn. Toàn bộ quân chạy đến Đồng Bực thì bị giết hoặc bắt sống. Chỉ trong vòng một buổi sáng mùng năm Tết, quân Tây Sơn đã đánh tan đồn Ngọc Hồi, nhanh chóng tiến vào Thăng Long, rào huyệt cuối cùng của Tôn Sĩ Nghị. Để thoát thân, Tôn Sĩ Nghị còn chặt đứt cầu phao, mặc cho quân lính của mình chết đuối. Theo ghi chép của các giáo sĩ quân Tây, chỉ còn vài trăm quân Thanh trong số hơn 200.000 quân xâm lược chạy thoát về nước mô tả về hình ảnh quân Thanh và ông vua bán nước Lê Chiêu Thống bấy giờ, Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toản biết rằng, vua Lê khi ấy vội vàng, cùng tôn dịch nghị sang đảo Bắc Kinh, qua sông lại sở chi binh, cầu phao chặt đứt quân mình thác oan,